ở ờ, đây là một cái follow tặng quà anh chị nhé một follow tặng quà thì hồi sáng là bình đã làm đã thao tác cho anh chị mẫu rồi đúng không và hồi sáng mình đã thêm một cái địa chỉ uh, uh, nhận quà của khách hàng vào đây rồi đấy thì một cái vấn đề xảy ra một vấn đề xảy ra đó chính là là khi khách hàng họ bấm vào sửa họ bấm vào sửa tên đúng không họ bấm kích vào sửa tên đó thì nó lại quay lại cái phần à xin họ tên thật đúng không xin họ tên khách hàng đây đó và khách hàng lại phải nhập lại gì bước tiếp theo là siêu số điện thoại bước số 3 là xin địa chỉ nhà và sau đó đến bước tổng hợp đúng không đấy thì là khách hàng như vậy là họ cảm thấy rất khó chịu rất khó chịu chị nhá đấy bởi vì họ cần muốn là sửa gì sửa họ tên rồi sau họ lại phải nhập lại gì số điện thoại và địa chỉ nhà nữa thì là gì rất mất thời gian và họ họ cảm rất khó chịu nó máy móc thì để tránh trường hợp ví dụ là khi cái hàng họ bấm sửa tên xong đúng không đấy họ không muốn sửa để số điện thoại hoặc sửa địa chỉ nhà thì họ bấm sửa tên xong thì ngay lập tức nó chạy đến một cái follow là follow tổng hợp thông tin khách hàng đúng không đó thì như này nó sẽ hay hơn thì để thiết lập được cái điều kiện này anh chị nhé là chúng ta vào một cái công cụ đây mình sẽ mở một công cụ đó ra là anh chị để ờ, bên góc phải của màn hình đây chúng ta có một cái ờ, cái nút màu xanh này nhé anh chị bấm dấu cộng cho mình và chị chọn cho mình là cái condition này đó đây chính là cái điều kiện nhé mình sẽ thiết lập, lập điều kiện đúng không điều kiện đó, để xác lập được điều kiện này đó thì đầu tiên là như này trước khi khách hàng họ vào họ xin được thông tin này đúng không họ xin được thông tin à trước khi khách hàng họ vào cái flow này tức là họ bấm vào bắt đầu ấy rồi bắt đầu là gì là họ mình chào xong rồi và mình xin được mình xin họ tên thật của khách hàng đúng không đó thì chúng ta phải thiết lập một điều kiện gọi là kiểm tra họ tên khách hàng nhé mình các bạn này kiểm tra họ tên khách hàng ví dụ là đối với những khách hàng cũ đã nằm ở trong bot của anh chị và họ đã khai tên họ đã khai họ tên rồi đó thì vào đây là gì nếu như họ khai họ tên rồi thì chúng ta lại chuyển đến họ một cái con điều kiện khác mà chúng ta sẽ đi kiểm tra số điện thoại và nếu như họ đã có số điện thoại ở trong cái custom field rồi đúng không custom field rồi thì ở trong ngày hôm qua mình đã hướng dẫn chị là phân biệt custom field và system field đúng không và nếu như họ có số điện thoại rồi thì chúng ta lại chuyển sang bước đó là gì à mình kiểm tra được địa địa chỉ xem họ đã khai báo chưa đúng không bây giờ mình sẽ copy nhá copy ra là ba cái mình để chân đỉnh này copy cái nữa này thôi khỏi copy đi đó trước tiên là mình sẽ kiểm tra tức là mình sẽ dùng cái condition ở trên manager này mình sẽ kiểm tra được là họ đã gì họ đã khai họ tên ở trong custom view chưa đúng không custom view và mình bấm và mình sẽ bấm vào phần condition đây để mình đổi tên mình ghi kiểm tra này kiểm tra họ tên nhé đó và sau đó mình bấm chuột bấm chuột vào phần ô đây click to add a condition đây đó và sau đó mình bấm vào cái nút này nút condition này đúng không nó hiện một cái ô cửa sổ đây mình bấm vào đây và mình sẽ chọn xuống chọn xuống là cái phần phần custom field của chúng ta đúng không anh chị số chú ý nhá kéo xuống dưới này và nhớ là custom field đúng không là họ tên khách hàng là chúng ta đang cần gì cần kiểm tra họ tên khách hàng đúng không đây chúng ta mình sẽ chọn họ tên và nếu như gì họ đã khai báo rồi has any value họ đã khai báo tên rồi đúng không thì nó chạy đi đâu đúng không còn những khách hàng mới những người mới vào mà họ chưa họ chưa khai báo ở custom field đó thì anh chị lại cho họ khai báo nhé thì đây là cái khai báo họ tên này à, tiếp theo này sau khi mà đối với những trường hợp mà họ đã đã khai báo từ trước rồi đúng không thì chúng ta kiểm tra là số điện thoại đúng không kiểm tra số điện thoại mình sẽ copy thêm một cái điều kiện nữa bấm vào phần bấm vào đây chị nhé bấm chuột vào phần duplicate đây và mình lại sửa tên là kiểm tra số điện thoại số điện thoại đó bây cho mình ôn tập lại cho anh chị luôn và sau đó là mình nối vào à, từ từ đã đúng rồi đây bấm chuột vào đây này và anh chị lại bấm vào đây nhé bấm vào phần này đó bấm chuột vào cái họ tên do mình đã copy rồi đúng không nhưng mà anh chị phải sửa lại cho mình hoặc là chị tắt đi nữa tắt đi này rồi anh chị bấm vào nút màu xanh là condition lại và chị kéo xuống gì chọn cái custom field đó là số điện thoại đúng không số điện thoại đây rồi has nếu như khách hàng đã khai báo là has uh, has any value là đã khai báo số điện thoại rồi thì anh chị chọn đúng không đó còn đối với những khách hàng mà chưa khai báo số điện thoại thì chị cho chạy cái chuỗi này xin số điện thoại nhá đó sau đó mình nối về đây nối về đây đấy và tiếp theo này đối với những khách hàng mà họ đã khai báo số điện thoại rồi đó nhưng mà chúng ta cần phải kiểm tra xem họ đã khai báo địa chỉ nhà chưa họ họ đã đúng không ở custom field đó anh chị lấy copy ra nhân đôi ra này và mình bấm vào đây và mình sửa lại là kiểm tra địa chỉ nhé kiểm tra địa chỉ địa chỉ đúng không địa chỉ đó sau đó là gì mình điện nối vào đây đó còn đối với những khách hàng mà họ gì họ chưa khai báo họ chưa gì nhập là địa chỉ của họ thì anh chị lại gì lại cho họ bắt yêu cầu phải khai báo cái địa chỉ nhà này đúng không và sau đó là cái chuỗi này mình nối lại này mình nối vào đây tổng và file tổng hợp này đấy và đến bước này đến bước này đúng không rồi chúng ta lại quay đầu quay lại từ đầu này quay lại từ đầu nha bước này anh chị đã hiểu chưa nhỉ hiểu đúng không và mình xóa cho này đi này xóa cho này đi nhá mình xóa chỗ này đi này ừ, ừ, ừ. à, tâm hiểu rồi đúng không làm lại nhé làm lại cho anh chị à. đấy muốn thao tác lại là chị sẽ có một bài học riêng nhé có một bài học đấy rồi đến đoạn này đúng không đến đoạn này là mình xóa chỗ này đi này mình nối đúng không mình nối next step này để check kiểm tra số điện thoại này đó chỗ này cũng vậy là bị xóa đi này đến đây là gì để check để check điện thoại nhé à để check địa chỉ này đúng không và kiểm tra chỗ này đúng không nếu như khách hàng chưa nhận thì cho họ vào đây luôn xóa đi cho họ vào đây luôn này đấy xong đúng chưa ra đúng đúng rồi đấy nếu như những khách hàng đã khai báo rồi đúng không à, chưa khai báo thì cho cho phần à, phần kiểm tra họ tên chưa với họ tên thì để vào kiểm tra họ tên sau đó mình bấm public này và mình thử nha chị nhá thử xem chạy chưa thử chạy chưa nhá và kiểm tra lần cuối này đúng chưa đó nó phức tạp dần dần anh chị nhá phức tạp dần dần rồi cho nên anh chị chú ý cho mình rồi sau đó mình copy đường link này copy đường link này bấm copy mình chuyển qua cái Facebook của mình và mình bấm mình ở ờ, enter cho nó chạy anh chị nhá mới ngủ dậy nên là não chưa ổn định trở lại là bắt đầu chạy này rồi đã nhận quà và nó khắc, khắc khao nhận này nó chạy tiếp này họ tiền thật à của cái này mình nãy mình khai báo rồi mà đúng không thôi nhập lại xem nào kiểm tra lại nhé bình này bình này rồi anh, anh chị chú ý để để chạy lại à rồi chính xác rồi nó nhảy về đây rồi bây giờ mình bấm sửa họ tên lại nhá sửa họ tên nhá đó xem nó chạy không rồi quân đặt là quân đi đúng tên Facebook đi xem nó chạy đi đâu rồi chuẩn đó chị ạ chuẩn rồi đấy tức là họ chỉ cần mỗi sửa là họ tên thôi đúng không bởi vì là trước đó họ đã khai báo số điện thoại và sửa địa chỉ nhà à, địa chỉ nhà rồi đúng không đó thì đây là cái cái quy trình xác lập điều kiện uh, cho những khách hàng gì họ muốn sửa sửa đổi lại thông tin bởi vì trong quá trình mà họ gì họ thể họ bấm lộn đúng không họ nhập sai đấy, họ nhập sai họ tên thì họ, họ có quyền sửa lại nhé anh chị nhé họ có quyền sửa lại thì nó lúc chưa là anh anh hóa hỏi một vấn đề như này là ở đây đúng không là ở phần tách này đúng không ở ô tách là chúng ta thì manager chỉ cho chúng ta tối đa là ba cái nút anh chị nhá ba nút thôi đó thì anh chị có quyền được gì được sử dụng những cái nút gì nút nhanh nhá quick quick này quick reply này đó có quyền sử dụng những cái nút này để chúng ta uh, thêm vào đây đúng không vì ở đây là họ chỉ có ba nút thôi ba nút thì đối với những phiên bản là miễn phí thì có một nút thì phải đúng không? lâu lắm mình không xem phiên bản miễn phí thì đa số mình sử dụng uh, trả phí ngay lập tức nhưng mà mình không để ý là miễn phí có mấy nút anh chị nhá đấy thì thì đây chính là xong cái phần mà xác lập thiết lập điều kiện ờ, anh hóa anh rồi đúng không ờ, thiết lập điều kiện đấy cho cái chuỗi quà tặng để khách hàng gì họ đỡ phải nhập nhiều lần họ muốn sửa đổi một thông tin với họ muốn sửa đổi họ tên thì họ nhập họ tên xong là nó tự động nó nó nhảy đến file này file tổng hợp luôn này cái chuỗi tổng hợp luôn đó như vậy là gì khách hàng là yên tâm hơn ở lại với chúng ta thì tất cả quy trình này mình để tối, tối ưu nhé thì phần hồi sáng ấy, chị lưu ý cho mình nhớ là nhớ thông thường mình trước mình hay làm là mình hay à, thêm những cái chuỗi để bật cái OTNR này one time notification request này vào đúng không thì chị có thể để lên phía đầu nhé để phía đầu tiên hoặc để ở ở phần cuối cùng để khách hàng nó bấm vào cái nút notify me là thông báo cho tôi này đó thì anh chị à, có quyền à, gửi cho khách hàng um, trong vòng ở ngoài 24 giờ đúng không ngoài 24 giờ mấy tháng sau chị gửi được đó thì đây chính là xong cái phần phần thiết lập điều kiện cho cái chuỗi vào đầu này